duyên mình vợ giao anh nào mong mơ quyển quý cao sao một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng một dàn thiên lý răng gan đường tình hai đứa thân thang hiểu hay bởi do trời trời đài hai đứa hai nơi để rồi nãi thấy buồn cả đôi anh không mong ước cao sang em cũng chẳng khiến xuôi chi tròn tan kêu rã cho dân cho xa đôi người đôi ngã ôm lấy niềm riêng cuộc đời dằn vặt một mùa đông Không có em đất trời như băng giá Gió sớm chưa về mà lòng lạnh cô đơn Thân ở phương này giàu gửi muôn phương Hỡi cô nhân ơi trời xa con trời đã không thương nên đau khổ trọn đời nếu khi xưa mình sẽ nhau như xa là, đừng để lòng rung động lúc vừa quen cứ xem như nước đôi dòng là gặp gỡ nhau rồi sẽ cách xa thì dù một tình chưa biết rằng ai khổ hơn ai nỗi u vài đè nặng đôi vai anh đã khóc những ngày dài đơn lẻ em ơi đừng trách thường nhau chi nữa hãy giữ cho tròn những kỷ niệm đẹp dù đã xa xôi đôi ngã đôi đường giờ xa cách nhau anh hiểu gì đâu em đừng giận anh đừng trách chi anh thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng tình đầu nay đã không mong thì thôi thương nhớ trời trong làm gì